Nhờ tăng cường công tác kiểm tra sử dụng điện nên chỉ trong vòng 2 tháng đầu năm 2021, Điện lực Hưng Yên đã phát hiện và xử lý 8 vụ trộm cắp điện. 8 khách hàng có hành vi gian lận trộm cắp điện năng nói trên có địa chỉ ở các xã Liên Khê, huyện Văn Giang, Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, Trung Nghĩa, Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, Tân Châu, huyện Khói Châu và Liêu Xá, Trung Hưng, Việt Cường, huyện Yên Mỹ tổng số điện năng truy thu bồi thường lên tới hàng nghìn kWh, số tiền truy thu và phạt vi phạm hành chính trên 23 triệu đồng. Hành vi phổ biến của các đối tượng lấy cắp điện thường là câu mắc trực tiếp lên lưới điện hạ thế hoặc mổ cáp trước công tơ, phá niêm trì hộp bảo vệ để đấu nối trái phép đưa vào sử dụng. Hành vi lấy cắp điện rất nguy hiểm, có thể gây ra sự cố cháy nổ làm gián đoạn cung cấp điện, làm cháy thiết bị và đặc biệt rất dễ xảy ra tai nạn điện.